thăm xã tam giang hãy đi cho hết năm làng vẹn sông xà đoài tiếp đến xà đông nối liền bên cạnh cánh đồng ngát xanh ba làng nữa đẹp như tranh tên do chữ nguyệt tạo thành nên thơ hết cao cửa ngõ đón chờ tinh hoa hấp thụ giấc mơ làm giàu gắn cùng chiến tích sông cầu xa xưa lý thường kiệt lúc bấy giờ đánh cho giặc tống mãi chưa hoàn à, hồn cái tên cuối của năm thôn ấy là Văn nguyệt tiếng đồn vang dấu tốt mượt mà làng nghề truyền thống dân ta chăn tâm xã tam giang đó với năm ngôi làng nơi đây truyền thông vẻ vang miền quê tươi đẹp ngỡ ngàng khách dân yêu nước chống giặc thù sử vàng ghi tạc nghìn thu được màu đoài đông như nguyệt nguyệt cầu xanh cùng vọng nguyệt bên nhau vươn mình